Xin chào tất cả anh em Nay ờ, tôi muốn gửi đến anh em một cái ờ, cách chơi tài xỉu ờ, Đánh tài xỉu rất là hiệu quả Đây là một cái mẹo lắc tài xỉu Dựa trên cái cơ sở là mình chúng ta sử dụng một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang Thứ nhất là bao cho anh em về đèn pin, dõi đèn này, thử nước muối và cục hít cũng như là trường hợp chúng ta có trẻ hột ra cũng không có gì về cái ưu điểm của bộ hột tài xỉu này là khi lắc chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình nếu với những cái bộ hột 500 hột có tang thì chuyện giữ tài giữ xỉu nó rất đơn giản nhưng mà với một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang không dính không hít thì làm được điều đó thì thật sự là cũng là rất là khó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 đèn dọi đèn trước tiên tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem anh em nhìn hột thì rất là trong ạ tôi sẽ thử qua những cái mặt khác đây hột thì rất là trong hoàn toàn không đen không đục gì cả Đó. đây là phần dọi đèn thứ hai nữa tôi sẽ thử qua nước muối đây anh em nhìn hột thì nổi hoàn toàn bình thường nó không nghiêng về một ở à, bên nào anh em nhé nhất nhị tam tứ ngũ lục nổi hết đó tôi à, sẽ thử qua cả 500 đây vừa rồi tôi cũng à, lấy cái à, thì và tôi thử thì nam châm nó dính chặt vào đây tôi sẽ lau qua và tôi thử với lại nam châm để cho anh em xem hoàn toàn không dính không hít đây dĩa nắp hoàn toàn bình thường tôi sẽ thử qua cả nắp dĩa và hột luôn Đấy, như thế này là đã đảm bảo cho chúng ta khi đi ờ, chơi tài xỉu lắc tài xỉu thì dù ờ, dân à, tay con hay gọi là làng người ta có kiểm tra thì cũng yên tâm về cái ờ, phần ờ, test thử tôi đã test thử cho anh em xem bây giờ tôi sẽ ờ, lắc thử thì anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nó có tính chính xác như thế nào tôi sẽ thử cho anh em từ những cái thế hột nó khó nhất ví dụ như bây giờ nó đang là tài 11 đúng không tôi sẽ giữ tài đó 3 5 6 tôi tiếp tục giữ tài vẫn là 2 4 5 thôi. tiếp tục tôi sẽ giữ tài đó. bây giờ 3 5 6 vẫn là tài tiếp tục tôi sẽ giữ thêm mấy chén tài nữa 664 vẫn là tài tiếp tục Đó. giờ là 156 vẫn là tài 335 vẫn là tài đúng không? Đó. tài 11 vừa rồi tôi cũng giữ được 4 à, hay là 5 chén tài đó. Rồi tôi sẽ cố gắng giữ thêm mấy chén tài nữa. Đó, 3, 4, 5, tài 12 này đó, ờ, bây giờ nó xuống chén xỉu rồi xỉu 8 bây giờ tôi sẽ giữ xỉu và tôi sẽ lắc ờ, ờ, cho hột đi rồi tôi sẽ giữ xỉu đó, vẫn là xỉu 8 này 134 này tiếp tục giờ là 123 xỉu 10 à xỉu 6 125 xỉu 8 này 112 xỉu 2 2 2 5 xỉu 9 2 3 4 xỉu 9 tiếp Đó, bây giờ nó qua một chén tài giờ tôi sẽ lắc cho hột gọi là lắc chén đi chén tài chén xỉu bây giờ đang là tài 15 nữa tôi sẽ lắc xuống xỉu đó 223 xỉu 7 à, tôi sẽ lắc qua tài 156 tại 12 tôi sẽ lắc xuống xỉu Đó. 2 à, xin lỗi 611 xỉu 8 này. tôi lại đưa qua tài Đó. rồi bão tứ 3 hàng 4 bây giờ tôi lại đưa xuống xỉu luôn Đó. 1 2 6 xỉu 7 anh em thấy nào sự hiệu quả của cái bộ hột này nó có hiệu quả như những gì tôi đang à, nói trên clip hay không anh em nào cần tìm hiểu à, tư vấn và muốn sở hữu cái bộ à, hột tài xỉu này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây tôi xin giới thiệu luôn với anh em đây nó là một cái sản phẩm chơi tài xỉu mới nhất 2020 hiện nay và được tôi đặt tên cho nó gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh chỉ lắc nhẹ thôi thì hột nó sẽ giữ ý giữ hột theo ý của mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em